nay dính bà quan nó đăng lên mạng là không có quan đó hai mà nóc giáo ca mà bạn tôi thấy ông hai dẫn ra ngoài nóc ra là nó nó nó nó nó nó mấy triệu 21 triệu cặp này nè chắc đâu ngoài cặp này không